Anh vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn có biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với um, hai vị khách mời. À, trước hết là bác sĩ Teresa Quách từ uh, Trung tâm trị liệu ánh sáng MD Laser Therapy tại miền Nam California và bên cạnh đó là giáo, uh, giáo sư tiến sĩ uh, Vũ Mạnh Huỳnh PhD tại San Diego. Ngày hôm nay uh, hai vị khách mời của chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị về uh, ánh sáng trị liệu là gì và những cái điều mà chúng ta hằng quan tâm à, trước hết thì bên Anh xin chào bác sĩ Teresa và giáo sư Huyền. dạ, xin uh, chào ờ, chị Vân Anh và xin gửi lời chào tất cả những khán thính giả của đài BNTV. xin kính chào quý khán thính giả mến chào chị Vân Anh và mến chào tiến sĩ Huyền. Vâng, lần đầu tiên bác sĩ Teresa Quách đến với San Diego của chúng ta à, rất là vui. À, thưa bác sĩ um, Teresa Vân Anh được biết đó là à, trung tâm trị liệu ánh sáng MD Laser Therapy à, đã hoạt động rất là lâu năm rồi mặc dù đây là lần đầu tiên mình Lan nghe đến thì ờ, bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết sơ qua về cái trung tâm của chúng ta đã được thành lập như thế nào và cho đến nay thì à, đã hoạt động bao nhiêu năm và chi nhánh à, ở bao nhiêu thành phố của Hoa Kỳ dạ. à, thưa chị Vân Anh và mến chào quý khán giả quý vị cũng biết là à, MU Laser Clinic chúng tôi thường có một cái chương trình gọi là vòng quanh thế giới vòng quanh à, và sức khỏe và y tế cộng đồng vì vậy thì quý vị cũng biết là thật sự với trung tâm chúng tôi là trên 30 năm wow. ở nước Mỹ này rồi nhưng mà nếu mà nói hết về tất cả các giáo sư và những bác sĩ trong nhóm của mình đó thì đã hoạt động gần như 50 năm yeah. Dạ. à, kể cả Việt Nam thì hiện giờ mình có gần như là 60 à, trung tâm wow. à, thế giới à, từ Việt Nam, à, nước Mỹ, Âu Châu, kể cả Nam Mỹ à, vân vân thì chúng tôi có khá nhiều trung tâm nhưng mà đây là à, lần đầu tiên chúng tôi rất hân hạnh đến với à, cộng đồng San Diego quý vị biết không là tại vì mình thấy à, có cái nhu cầu là có rất nhiều bệnh nhân nhiều khi họ lái xe gần 2 tiếng đồng hồ Đúng rồi. từ San Diego mình lên tới quận Cam để chữa thì mình thấy xa quá dạ. có người phải mướn khách sạn rồi nếu không có tiền vì vậy à, chúng tôi rất hân hạnh và có được sự À, giúp đỡ của tiến sĩ Huỳnh ở đây để giúp chúng tôi mở cái trung tâm à, tại San Diego này để phục vụ à, các cho à, bệnh nhân ở bên này. À, thưa quý vị, trước khi bác sĩ Teresa đi vào chi tiết tại sao trị liệu à, đau nhức bằng ánh sáng à, nó lại hiệu quả như vậy thì thưa quý vị có nên được biết đó, tiến sĩ à, Vũ Mạnh Huỳnh trong thời gian vừa qua à, người nhà của ông à, đã được trị liệu và à, ông đã chia sẻ là cảm thấy là hiệu quả mà không ngờ là ông dạ vâng dạ, dạ vâng thưa, chia sẻ thưa tôi tôi xin chia sẻ với quý vị à, một à, tin vui thứ nhất là chúng ta có phương pháp trị liệu bằng ánh sáng à, thì lúc đầu thì tôi quen với gia đình bác sĩ Teresa thì phải nói thiệt là chúng tôi, chúng tôi nói chuyện toàn vấn đề khoa học, khoa học. chứ không có nói vấn về vấn đề trị liệu ánh sáng yeah. Dạ. yeah. nhưng tháng 9 vừa rồi nhà tôi bị stroke yeah. Dạ. thì thì một nhóm bác sĩ ở Orange County đã yeah. Dạ. đến thăm yeah. Dạ. uh, ờ, ờ, nhà tôi yeah. Dạ. và năm người và uh, bác sĩ cũng cầm chân và thấy lạnh chân mới nói là à, cái này thì đánh gió đi cho yeah. nó đỡ lạnh yeah. thế và bây giờ đang mổ cho nên để cho chị mổ xong thì tôi sẽ mang đến nhà anh một cái máy yeah. để anh chạy thử để yeah. sẽ thấy hiệu quả yeah. thì tôi cũng không không ngờ điều này thì uh, thằng phải nói chuyện uh, thưa chị là nếu mà quý à, nếu mà gia đình có một người mắc bệnh à, stroke yeah. Dạ. bệnh à, tai biến mạch máu não uh, trải qua một cái uh, một cái là rất là uh, khó khăn về vấn đề mổ não uh, uh, trên uh, trên sọ thì tất cả những người này đều bị bệnh nhân này đều mang cái chứng gọi là đau thần kinh thần kinh toàn tức là đau nhức nghĩa là kinh khủng lắm yeah. Dạ. Ờ, không nói dối thì chị tôi cũng nói thẳng là ban đêm hai ba giờ sáng có khi là một lần có khi hai lần có khi đến ba lần nhà tôi gọi tôi là anh anh anh là muốn đánh gió thì anh em nhức lắm đó thì tôi cũng tôi biết là nhà tôi nhiều khi nhức nhưng mà không dám nói yeah. Dạ. cho nên tôi cũng dạy dặn được đến đó hai ba lần yeah. Dạ. như vậy có ít nhất là một lần yeah. nhưng mà uống thuốc thì họ cũng có cho thuốc Ờ, về narcotic tức là một loại ờ, chấn thống mạnh yeah, dạ, yeah. Dạ. nhưng mà nó mất thì giờ lắm và nhiều dạ. khi nó không có đúng đúng yeah. hiệu quả yeah. thế nhưng mà ngay khi mà uh, anh chị um, um, Dr. Teresa mang cái máy lại thì cái phút đầu tiên chạy 30 30 phút thì nhà tôi hết đọc wow. thì thì tôi, tôi thấy cái này đây là một cái phương pháp mà trị liệu dựa vào khoa học chứ không phải là xoa dầu nóng xoa ừ. dầu nóng thì mình xoa hết tay chân <laughs> rồi đánh gió hoặc là làm hết dạ. nhưng mà cái này thì nó hơi đặc biệt thì tôi có một chị bà chị à, một à, người bạn rất là thân ở xa ở Kim hỏi tôi là anh em, như vậy thì lúc mà gắn cái máy vô đó, có thấy nó bidi bidi tức là cái máy nó chạy nó dạ, làm dạ, như như là cái tia sáng đi qua nó làm ừ. hư ra hay gì không tôi bảo không không có gì cả đây là rất là uh, an toàn ừ. thì bây giờ xin bác sĩ cho biết là về an toàn của em à, kính thưa quý vị kính thưa giáo sư và chị Vân Anh quý vị cũng biết là ánh sáng trị liệu đó quý vị thật sự à, đối với à, có thể cộng đồng Việt Nam San Diego chúng ta thì mới yeah. Dạ. nhưng mà thật sự cái kỹ thuật này nó có gần như là từ thập niên 60 yeah. Dạ. thì Âu Châu rất là thịnh hành ở bên à, vì vậy có rất nhiều trung tâm ở Âu Châu Pháp không rồi có tới bốn trung tâm oh. Yeah. Dạ, rồi Thụy Sĩ rồi à, kể cả Ý vân vân nhưng mà à, ở khoảng khoảng 1990 á, thập niên 90 thì nước Mỹ mình cũng có nhưng mà tới 2 năm 2004 à, đó thì nước Mỹ FDA đó nó mới cái công nhận cái máy đầu tiên vì vậy mà nó khi mà FDA đã công nhận đó thì à, những cái đường chính thống chẳng hạn như các loại bảo hiểm à, mình đi làm có các loại bảo hiểm à, PPO hoặc là bảo hiểm à, tai nạn xe cộ bảo hiểm à, work home của việc làm và kể cả Medicare là bảo hiểm cho người uh, trên 65 tuổi cao đi thì tất cả đều cover hết vì ừ. đã được nước Mỹ công nhận yeah. Dạ. thì, thì quý vị cũng biết khi mà mình nói về FDA đó thì cái quan trọng chữ nhất ờ, thứ nhất là gì quý vị ờ, tiến sĩ mình cũng biết đó là gì, nó chỉ là an toàn ừ. cái quan trọng nhất của FDA là an toàn cho yeah. Dạ. người tiêu thụ vì vậy một cái máy của mình mà muốn được qua cái cái cái, cái, cái nhãn hiệu của FDA thôi tốn của công ty chúng ta khoảng 10 năm yeah. Dạ cái 10 năm về an toàn thì quý vị cũng biết là à, không có dễ thì chúng tôi đã được từ à, năm 2004 có nghĩa gần như là 20 năm rồi yeah. Dạ. à, ờ, thì chúng tôi đã có nhưng mà mới đầu đó chị Ngân Anh thì các loại bảo hiểm nó trả chỉ cho những cái loại bảo hiểm thiệt đắt tiền nó mới trả yeah. Dạ. đó thì đối với người tiêu thụ thì cái vẫn giá rất cao giống như hồi dạ. xưa mình nói về laser đi yeah. Dạ. mình đi bán một con mắt laser thì cũng ba ngàn đô ừ. nhưng bây giờ nó chỉ còn có 800 đô một hai mắt thì <laughs> nó vậy đó quý vị thì càng ngày cái, cái kỹ thuật laser là quý vị vậy mới đầu chúng tôi chỉ mở ở New phục biết thôi khu nhà giàu thôi tại vì nó rất đắt tiền yeah. nhưng mà bây giờ cũng rất là tốt là Medicare đã chi trả nên mình có thể À, đưa hết cho tất cả mọi người được sử dụng nhưng mà cái này nó hay cái nữa đó quý vị à, nãy giờ tiến sĩ mình nói về là chỉ về chữa về giảm đau cái này để chữa giảm đau rất hay nhưng mà cái quan trọng ở đây là à, đối với người giảm đau thì thường đau nhất mà đến 40 tuổi trở lên là đó ai cũng đau nhất hết dạ thoái hóa thoái hóa thì cái cơ thể mình nó không thể nào qua thời gian thì nó yeah. Dạ. đau nhất chứ mình dạ. chưa nói về bệnh quý vị dạ. mình chưa nói về phong thấp mình chưa nói về chấn thương mình đang nói về tự nhiên thoái hóa của cơ thể hàng hàng năm đó thì cái đau nhất thì dĩ nhiên nó đã giúp rồi nhưng mà cái quan trọng ở đây đó laser nó làm gì quý vị nó là năng lượng ừ. năng lượng là gì giống như mình ăn uống cũng có năng lượng ừ. nhưng bây giờ mình đưa cái năng lượng và cái cơ thể nó không cần thức ăn nó có được năng lượng để tế bào làm việc ừ. thì nó làm gì quý vị ngoài nó làm giảm đau giảm viêm nhưng mà nó tạo được những tế bào mới thì đối với những cái cộng đồng mà gọi là cao niên nó thoái hóa đó, hoặc là những quý vị mà trẻ đi quý vị mà chơi thể thao những khớp mình chơi thể thao nhiều quá nó mòn những khớp gối mà à, quý vị mà à, ờ, chơi thể thao chuyên chuyên chuyên môn đó, những nhà chạy bộ điền kinh đi marathon runner đi thì cái khớp gối nó mất đi cái sụn nó mòn rồi thì cái cái ánh sáng này cái tia laser này vô nó làm phục hồi được những cái tế bào mới thì khi mà mình chữa trị những cái vùng nào mà mình chữa đó nó làm những tế bào mới để nó phục hồi cái vùng đó thứ hai nữa là nó cũng tạo ra collagen ừ. cũng những người rất thích cái vùng này nó chiếm cái da mình nó đẹp <laughs> yeah. quý vị nên à, cái này thứ nhất là nó an toàn thứ hai là các loại bảo hiểm nó chi trả thứ ba nữa là một cái mình có một cái rất là hay quý vị cái chương trình này rất là hay của Medicare là, à, các vị cao niên bình thường ít có lái xe được yeah. Dạ. mình bị ở nhà thì ở đây chúng tôi lại có những chương trình hợp tác với những nhóm home care họ có thể đến nhà tận nơi chữa cho các quý vị cao niên và Medicare vẫn chi trả wow. à, cái này rất là hay mình không có phải tốn tiền cái đó là một trong những cái tin ờ, tin hay tin vui yeah. Dạ. à, khi mà một người bệnh nhân đến à, với trung tâm của chúng ta để được trị liệu thì thường thường một cái ờ, section như vậy kéo dài không bác sĩ À, thường thường lúc chữa trị đó quý vị nó không hơn nó đi từ 20 phút tới 30 phút là maximum yeah. Dạ. nhưng mà trong cái thời gian nó thường thường nó chữa cái này rất là em. yeah. Dạ. giống như cái, cái bóng đèn trong phòng của chúng ta à. đã là 60 w rồi nhưng mà cái máy này nó là 14 mw nó rất là an toàn mình không cảm giác ánh sáng nó rất là thoải mái nên thường thường à, quý vị vô phòng mạch mình là ba đa số bệnh nhân khách hình áp là ừ, cảm thấy rất là thoải mái giống như là mình khi mà soi vậy đó rất Điều dạ. là relax phải không quý vị à, vâng rất là hay đó là lý do mà tại sao à, trung tâm trị liệu ánh sáng đã có mặt ở các nơi trên thế giới à, chứ không phải là hoa kỳ không và thưa quý vị, à, chúng tôi được biết tin vui cho cộng đồng à, người Việt của chúng ta tại San Diego đó là à, trung tâm trị liệu ánh sáng MB Laser Therapy sẽ có mặt tại San Diego dạ, đúng vâng. rồi nằm ngay góc nào để chúng ta có thể là dạ, ba một năm sáu Market Street thì cái góc nào góc nào mà kết cái ngay chỗ đường hai uh, 20 với lại đường uh, Market dạ, vâng thưa quý vị uh, Văn phòng tại à, San Diego của chúng ta sẽ ở địa điểm là 3156 Market Street, San Diego à, 92103. Dạ, à, đây cũng là cái nơi mà trung tâm của San Diego quý vị từ Bắc từ miền Bắc xuống hoặc quý vị từ East San Diego lên hoặc từ phía Nam lên cũng đều rất là thuận tiện à, chúng tôi sẽ có cái địa chỉ và cũng như là số điện thoại để quý vị gọi à, và sẽ có những cái thông báo khi mà văn phòng chính thức à, ra mắt quý vị chắc chắn là sẽ mời quý vị đến để mà để mà có một đến... cái buổi hội thảo chứ đúng rồi chúng ta tìm hiểu thêm về cái phương pháp khoa học nào mà mà Dr. Teresa đã dùng để mà chỉ trong cái phương pháp trị liệu và chúng ta đã thành công nhiều người mà ngay chính vợ tôi cũng đã thành công nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục trị liệu mỗi ngày là hai lần buổi sáng và buổi tối và mỗi lần 30 phút thì ờ, nói tóm lại là khi mà tôi khi mà tôi sử dụng cái cái máy để mà trị liệu ấy, thì nhà tôi không còn cảm thấy đau nữa thì cái này là thật là nói là gửi, tôi xin gửi lời cảm ơn Dr. Teresa, Dr. Mạc Vỉa là hai người bạn rất là ờ, đối với tôi rất là chân tình bởi vì nếu không có máy này thì đêm cứ ngủ ừ, không ngon <laughs> vâng thưa quý vị và Minh Anh hy vọng rằng trong thời gian sắp tới tại San Diego chúng ta sẽ có nhiều người nữa giống như là tiến sĩ Huỳnh cũng như là à, chị nhà à, sẽ được trị liệu với phương pháp này và sẽ được giảm đau à, khi mà chúng ta nói trị liệu thì bác sĩ Teresa có thể nói chi tiết à, trị liệu có nghĩa là bệnh nhân sẽ vào nằm trên cái giường đó và cái máy sẽ được gắn lên và cái máy sẽ chạy trên người của chúng ta một cách rất là êm dịu phải bác sĩ? À, quý vị cũng biết là thường thường đó quý vị phòng mạch chúng tôi là một trong những cái phòng mạch mà đi tiên phong về hệ thống gọi là telemedicine ừ. à quý vị biết ngay cái mùa à, covid này quý vị thì mình mới biết về cái telemedicine nhưng mà thật sự phòng mạch hệ thống của chúng tôi đã sử dụng từ 2018 à, là trước cái, cái, wow. dịch này nữa và quý vị biết sao quý vị khi mà quý vị vô phòng à, mặt của chúng tôi quý vị quý vị sẽ được gặp và thứ nhất có thể là tôi hoặc là các bác sĩ khác và mình có nhiều bác sĩ quý vị có thể nói các ngôn ngữ khác nhau nữa để khám cho quý vị trên màn hình và một cái lợi là quý vị ví dụ như khi mình gọi hẹn bác sĩ mà bác sĩ chưa có lịch rảnh thì mình phải chờ cả tuần hai tuần cái này quý quý vị không ngại các quý vị muốn đi vào nào cứ việc vô và chúng tôi sẽ gặp quý vị trên màn hình và khám cho quý vị hoặc à, trong lúc mình khám xong thì mình đưa ra các phác đồ điều trị thì mình có những kỹ thuật viên những y tá trong phòng mạch đã được huấn luyện hệ thống máy này rồi gắn cho quý vị thì quý vị cũng biết là nhưng mà khi mà mình đi như vậy thì quý vị à, trong lúc giống như mình chữa được một ngày hai ngày mình hết đau chữa cái cổ đi quý vị nay cái cổ hết đau rồi giờ mình đâu có cái lưng thì sao quý vị thì quý vị dẫn lên màn hình bác sĩ mình sẽ gặp bác quý vị đại ừ. nữa là à, bây giờ cái cổ cô đổ rồi chúng đỡ rồi thì bây giờ chúng tôi sẽ chữa vào cái lưng và tôi hỏi thêm cái lưng à, có thay sao nếu quý vị bị chẳng hạn như đau lưng rồi trên 10 năm là lâu quá rồi cứ thấy nặng quá thì có thể chúng tôi gửi quý vị đi chụp hình MRI chẳng hạn dạ. để mình có được những cái kết quả xét nghiệm chính xác dạ. rồi sau khi mình sửa thời gian chẳng hạn như ba tháng thao sáng mình đang nói những người mà bị thoát vị đĩa đệm đó dạ. nếu mà nó không trên 8 mm thì không cần phải đi mổ chúng tôi có thể giúp và ờ, sau khi mình chữa một thời gian chị Vân Anh thì mình cho bệnh nhân đi chụp lại thì mình thấy được cái kết quả trước khi chữa và à. sau khi chữa thì nó đỡ là đỡ bao nhiêu yeah. chúng tôi dựa vào những cái cách ờ, xét nghiệm khoa học và rất là và chính xác và giúp cho quý vị mà cái hay ở đây quý vị nó không có đau đớn gì hết dạ. rất là thoải mái mình vô quý vị giống như đi à, đi khách cà nát dạ đi ngủ vâng, trưa dạ nghỉ vâng. trưa tí xíu chừng 15 20 phút cho tới nửa tiếng là cao tay và à, mình đi về nó rất là an toàn và nó rất là cái hay ở đây là ngoài mình chữa được những cái triệu chứng là chữa vào cái gốc vậy ừ. à, tại sao mình bị đau cái vùng thói hóa hay thoát vị vân vân thì chúng tôi chữa vào gốc bệnh cho quý vị Vâng thưa quý vị, à, cho dù đây là lần đầu tiên chúng ta nghe qua về phương pháp trị liệu này nhưng mà có hai điểm mà Vân Anh cảm thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là um, cái phương pháp này đã được FDA uh, à, chấp nhận. Yeah. Um, uh, thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta là các vị cao niên là có Medicare cũng cover và các Ginsun cũng cover đó điều đó chứng minh rằng à, cái phương pháp này là phương pháp rất là an toàn và hiệu quả và bên anh rất là vui là sắp tới thì San Diego của chúng ta sẽ có trung tâm tại San Diego à, cảm ơn um, quý vị rất là nhiều theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị về uh, chương trình hội thảo sắp tới uh, địa điểm thời gian cũng như là văn phòng của uh, trung tâm trị liệu ánh sáng MB Laser Therapy tại San Diego Ờ, bác sĩ Teresa cũng như là tiến sĩ Huỳnh có bổ túc thêm điều gì? Dạ vâng, kính thưa quý vị thì chúng tôi rất là mong muốn quý vị đến cái buổi hội thảo để tôi có dịp và ờ, à, ờ, tham khảo cho quý vị thêm những cái thắc mắc quý vị có những thắc mắc à, cái này hoàn toàn miễn phí cho quý vị hoặc là quý vị cũng có dịp gặp gỡ những à, người làm việc trong trung tâm và gặp gỡ cho chính chúng tôi để hỏi thêm về những chứng minh của mình chúng tôi có thể đưa ra những à, cái đề nghị quý vị có thể à, và tham khảo rất nhiều và đặc biệt nữa là à, mình cũng muốn gặp <laughs> mọi người ở San Diego này lần đầu à, và hy vọng là chúng tôi có nhiều cơ hội phục vụ cho quý vị và cảm ơn chị Vân Anh đã cho à, cơ hội chị MV Laser Connect à, đến cùng à, quý đồng hương ở đây dạ, cảm, cảm ơn chị Vân dạ. dạ. và vâng, uh, à, riêng tôi thì tôi uh, nghĩ là chúng ta sẽ không ngừng ở đây và tôi và công ty uh, MV uh, Laser cũng đã thảo luận Ờ, có những dương uh, ờ, ờ, dương tính là ra những hóa chất mà không mang ánh sáng và có thể theo dõi chính xác để mà có thể để trị liệu bệnh uh, bệnh nhân những bệnh đau nhức một cách như là có căn cơ và cái uh, bởi vì tôi là một chuyên gia cho nên tôi nghĩ là chúng tôi có thể thực hiện được vấn đề này trong tương lai xin kính chào chị à, Dạ, yeah, à, cảm ơn bác sĩ Teresa và à, tiến sĩ à, Vũ Minh Huyền ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú lắng nghe của quý vị và các bạn và mong rằng sẽ gặp quý vị và các bạn trong cái ngày à, khai trương văn phòng Trung tâm trị liệu ánh sáng MD Laser Therapy tại San Diego. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt.